vâng tôi đang à, test thử máy thái chuối mịn này Đấy, cả cái chữ to này nhá Đấy, rút thoải mái vào luôn Rút nhanh nó thái lát, rút chậm nó thái mịn cho mình luôn Đấy, đây. đây sản phẩm đây người tới này đấy còn này là thái vị của mình luôn này không cực kỹ nước nhé đấy còn à, trường hợp mà đút nhanh đây lúc này có các bạn à, càng có đút nhanh vào thì đây còn cái lát này cho mình này đây cây một chuối to này nhá đấy bỏ vào máy chỉ trong ờ, chưa đầy 2 phút thì chúng ta thái xong ba cây chuối tiến hành ờ, chức năng bấm thô của máy này đấy cả một cây chuối tầm khoảng mét hai nhá đấy máy thái rất là nhanh chạy rất là êm đấy thì đây là sản phẩm của chúng ta đây cái thái lát rất là đẹp này đấy đây một cây chuối chúng tôi vừa chặt ở ngoài vườn xong đây chưa nó có thể định hướng được gốc ra của nó nhé đấy là các bạn muốn bắn xa này nâng nó lên còn muốn bắn cận thì hướng thì thả nó xuống máy hoạt động đơn giản thôi đấy, sau đây chúng tôi tiến hành à, chức năng thái mịn của nó này thả xuống luôn đi đây là sản phẩm ờ, thái lát này đấy thái những lát rất là đều đẹp luôn đấy đấy những cái lát rất là đẹp luôn đây thì sau đây chúng tôi sẽ tiến hành chức năng ờ, thái mịn của máy này đấy. hai chức năng đấy nhá thái mịn sản phẩm ra rất là mịn đấy có thể cho gà vịt ăn trực tiếp luôn không còn bấm lại đấy sản phẩm ra rất là tuyệt vời luôn máy motor một kỳ rưỡi này đấy, máy lắp hiện tại đây là motor một kỳ rưỡi đấy, motor dây đồng máy hai chức năng nên là phải thô đấy lát là đẹp luôn cái này rất đẹp đấy nhưng mà xem cái thái mịn xem có nát À. không thái thái mịn nhuyễn luôn bác bác bác bác xem cách thay đổi dây cu loa nó dễ thôi tháo ra hôm sau là bác ờ, ấy lại là nó đổi dây cu loa luôn À, thế là đẩy lên, đẩy lên cái là trùng dây cu loa ra là mình thay dây mới rồi. Đổi dây mới vào đấy khóa ốc lại thôi cái đầu tít của kia tít hơn à, cái củ này được ký rưỡi ký rưỡi không ký à, cái hai thì nó phải không quay nhanh hơn không vòng cua nó giống nhau chẳng qua lực chém nó khỏe lực chém nó khỏe hơn luôn thì đây là chức năng thái mịn Form này đẹp rồi. Nó không nát quá. Cái này là bác uh, trộn cám vào ấy. Vâng. Đấy, chung với cái này luôn. Trộn cám này là nó rồi. dính. Là ăn uh, ờ, siêu sạch luôn. Cái, cái máy kia. Thì sau đây chúng tôi đến ờ, hành uh, test máy một chức năng, máy mít. thả dạ vào vâng đi cắm ổ khác đi cắm ổ ổ sau đi anh ổ sau đi đấy rồi đây nốt có bác khách đến à, mua máy thì à, có chuối tôi test thử cho bác xem luôn thì cũng như là bà con ở, à, ở xa đặt hàng thì chúng tôi sẽ ship đến tận nhà bà con cũng thể là cắm điện lên bỏ chuối vào test thử đấy y như thế này luôn đấy, sản phẩm ok mới nhận hàng thay ăn tiền đấy là, đấy là máy một chức năng thái mịn motor một kỳ rưỡi đấy là motor một kỳ rưỡi thì ngoài ra có loại à, hai kỳ hai hoặc là những bà con sử dụng cả nuôi cả gà vịt lợn à, trâu bò dê thì đây là máy hai chức năng Đấy. Đấy, thì bác có nhu cầu mua máy thái chuối, thái mịn, thái chức năng thì vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh, địa chỉ số nhà 36, xóm bảng đường Cổ Điển A, sáng tiếp trên Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi có cái màn hình để biết thêm chi tiết sản phẩm. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là chức năng thái thô thôi cái này là chức năng thái mịn của máy này máy thái rất nhẹ nhàng Đấy, hút chuối vào trong luôn Đấy, chuối thì nó hơi, hơi nhiều nước Đấy Đấy cả một cái chuối dài tầm khoảng độ à, mét sáu này Música là chỉ hơn một phút thôi Đấy, là cả à, thái hai cây luôn Đấy. một phút hai cây chuối thái mít Đấy, thường thường thì máy xe công suất là có ba là công suất một kg một một kg rưỡi và hai kg hai Đấy, thì ba con có nhu cầu mua máy à, thái chuối mịn à, hai chức năng vừa thái thô vừa thái mịn thì cứ làm lên để với trường linh địa chỉ số nhà ba sáu đường cổ đến A xóm bảng xã Tây Tân Trì Hà Nội hoặc qua số điện thoại của các trái màn hình cảm ơn các bạn rất nhiều